Lưu Bắc Ôn tiên tri chính xác kết quả đại hội 20 tiết lộ số phận của chính quyền Trung Quốc và ông Tập Cẩm Bình. Người phương Đông thường nói trong cõi hư vô tự có thiên ý. Văn bia tháp Kim Lăng của Lưu Bắc Ôn đã tiên tri chính xác kết quả đại hội 20, tiết lộ số phận của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cẩm Bình khiến người ta kinh ngạc. Và trên thực tế, hầu hết tất cả các chuyện ngôn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc đều nói đến một đại tai nạn chưa từng có sẽ xảy đến thế giới vào thời kỳ kết thúc của chính quyền Trung Quốc. Xin chào quý khán thính giả. Tại lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có một cảnh tượng gây chấn động thế giới. Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước tiền nhiệm của Trung Quốc, bị đưa ra khỏi hội trường ngay trước mắt nhiều người. Mọi người đối với sự việc này có cách giải thích tương đối giống nhau. Việc này cho thấy Hồ Cẩm Đào không đồng ý với cách làm của Tập Cẩm Bình và nó cũng biểu thị rằng Tập Cẩm Bình đã hoàn toàn nắm hết quyền lực. Từ báo cáo của truyền thông quốc tế về đại hội 20 này mà xét, mọi người đều nghi hoặc bất an đối với sự độc tài cao độ của Tập Cận Bình và hướng đi tương lai của Trung Quốc. Kim lăng tháp bia văn Điều bất ngờ là nhà tiên tri Lưu Bá Ôn Triệu Minh đã có dự ngôn đáng kinh ngạc đối với Đại hội 20 của Trung Quốc và hậu quả kinh người của nó. Kim lăng tháp bia văn của Lưu Bá Ôn được phát hiện trong một ngôi tháp ở Kim Lăng vào năm 1918 Điều khiến người ta chú ý nhất là toàn văn dự ngôn của nó tiên đoán một số sự kiện trọng đại phát sinh ở Trung Quốc trong hơn 100 năm, bắt đầu từ cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Cộng sản đảng năm 1927. Đối với sự kiện nội chiến, sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến những sự kiện sau này, các nhân vật và thời gian của dự ngôn tương tự đến mức khiến người ta trầm trồ và tất cả các dự ngôn đều chuẩn xác trăm phần trăm. Có thể nói đây là dự ngôn mô tả lịch sử Trung Quốc sau thế kỷ 20 tường tận nhất. Video này chỉ xin trích một số đoạn liên quan đến chủ đề hôm nay và cập nhật một số phân tích trước đó. Dự ngôn về đại hội 19 và 20 của Trung Quốc Dân tam dân thập dân tam thức Cẩm tú hà sang hoáng nhất sắc Mã bất điểm đầu thạch trầm để Hồng hoa khai tận bạch hoa khai Giải thích Dân tam dân thập dân tam thức Dân là từ gắn liền với quốc hiệu của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dân tam dân thập là dân 30, cộng với dân tam thất 37 thành là dân 67, tức là trong năm thứ 67 của chính quyền Trung Quốc. Rơi vào khoảng thời gian của năm Đinh Dậu từ ngày 28 tháng 1 năm 2017 đến ngày 15 tháng 2 năm 2018. Cẩm tú Hà Sang hoáng nhất sắc, cẩm chỉ Hồ Cẩm Đào. Cẩm tú là mô thức chính trị của thời kỳ Hồ Cẩm Đào Hà tức Giang Hà, ám chỉ Giang Trạch Dân. Hà Sang là ám chỉ mô thức chính trị thời kỳ Giang Trạch Dân. Cẩm Tú Hà Sang ám chỉ mô thức chính trị của thời kỳ Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Hoảng Nhất Sắc chỉ vì thay đổi mô thức chính trị của thời kỳ này. Hai câu trên ám chỉ rằng sự kiện Đại hội 19 của chính quyền Trung Quốc trong năm Đinh Dậu đã thay đổi mô thức chính trị trong thời kỳ trước để bắt đầu cái được gọi là chính sách mới của Tập Cẩm Bình sau Đại hội 19. Mã bất điểm đầu thạch trầm để, mã là chỉ hồ cẩm đào tuổi ngựa, mã bất điểm đầu, ngựa không gật đầu là một ẩn dụ cho sự bất đồng quan điểm của hồ cẩm đào. Ám chỉ cảnh tượng đáng kinh ngạc diễn ra tại lễ bế mạc Đại hội 20 Trung Quốc. Thạch trầm để, nền tảng chìm xuống đáy là một ẩn dụ về sự sụp đổ. Câu này ám chỉ việc Hồ Cẩm Đào bị sỉ nhục tại Đại hội 20 vì bất đồng chính kiến, ngựa không gật đầu, gây ra một phản ứng dây chuyền chí mạng Hồng Hoa Khai Tận Bạch Hoa Khai. Hồng Hoa Khai Tận là ẩn dụ cho sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạch Hoa Khai, chữ Bạch ám chỉ người sẽ kiến lập chính quyền mới sẽ mang chữ Bạch trong họ của mình. Vậy người mà trong họ tên có chữ Bạch là ai? Nhân vật bí ẩn Thập cửu gia nhân ngũ ngũ tuế Địa linh nhân kiệt sản tân quý Lời giải Thập cửu là 19 Bằng 20 trừ 1 2 và mươi hợp thành một chữ phương, trừ một thành chữ can, rồi thêm hai dấu nháy đơn để tạo một chữ bình. Ngũ ngũ đề cập đến hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. Câu này đề cập đến một người có chữ bình trong tên, sẽ chấp chính trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Địa linh nhân kiệt sản tân quý, chữ tân có khả năng chỉ xã hội mới, chữ quý chỉ người chấp chính Địa linh nhân kiệt án chỉ Trung Quốc và người dân Trung Quốc trong giai đoạn này. Hai câu đề cập đến một người có chữ Bình trong tên của mình sẽ trở thành người chấp chính trong giai đoạn mới, cầm quyền trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm, kết hợp với câu hồng hoa khai tận bạch hoa khai đã nói ở trên. Dự ngôn dường như chỉ ra rằng người này là một người có họ chứa chữ Bạch và chữ Bình trong tên của ông ấy. Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là chính bản thân Tập Cẩm Bình – bởi vì trong tên của ông có hội đủ hai yếu tố này. Còn một khả năng nữa, một người có họ cũng có chữ Bạch, tên cũng có chữ Bình. tiền á hữu báo, thiên lý bất biến, im lăng tháp bia văn, sau ngay đó đã mô tả như sau. Anh hùng bạc tận thạch trung mau, huyết lưu tiên can vạn nhân hào, đầu xanh giác, nhãn xanh quan, tử dân bất dụng hoảng. Lời giải anh hùng bạc tần Thạch Trung Mao. Anh hùng có lẽ dùng để chỉ người chấp chính sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Thạch chỉ đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao là chỉ Mao Trạch Đông, một ẩn dụ về tàn dư. Câu này ám chỉ người tạm gọi là Bạch Bình sẽ xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyết lưu tiên can vạn nhân hào Tiên can là một phép ẩn dụ để chỉ các thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc – Câu này chỉ việc những thành viên đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị thanh toán khiến máu chảy người gào. Câu đầu xanh giác, nhãn xanh quang, nghĩa là đầu mọc sừng, mắt phát sáng, là chỉ uy thế oai phong của rồng ám chỉ thiên tử. Bạch Bình trong quá trình nắm quyền đã triển hiện ra uy thế oai phong của rồng. Ông ta chịu theo thiên ý hoàn thành sứ mệnh, vì vậy người dân thường không hoảng sợ, ứng với câu thứ dân bất dụng hoảng Quẻ tượng thứ 46 trong Thôi Bối Đồ có viết Đông biên môn lý phục kim kiếm, dũng sĩ hậu môn nhập đế cung. Nghĩa là trong cổng phía đông mai phục kiếm vàng, dũng sĩ từ cửa sau đột nhập vào cung vua. Trong gia các phủ hầu kê văn có viết Cung môn bạc kiếm trừ nan địch, bạch đầu biến tách xích đầu nhân. Cửa cung rút kiếm trừ gian tà su định, người đầu bạc biến thành người đầu đỏ, có thể những lời này đều là lời miêu tả kín đáo về một sự kiện quan trọng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với dân tộc Trung Hoa và người dân Trung Quốc đã phạm vào những tội ác ngập trời không bút nào kể xiết, khiến người và thần đều phẫn nộ. Kim Lăng Tháp Bia Văn đã mô tả như sau. Nhất tai hoãn nhất tai, nhất hại hoãn nhất hại, tạm dịch, tai họa đổi tai họa, bức hại đổi bức hại, Thiện ác hữu báo là thiên lý bất biến, đã là thiên ý con người không thể vi phạm. Cho đến hôm nay, nhìn bao quát những tiên tri trong lịch sử Trung Quốc, bao gồm dự ngôn này, lịch sử vẫn còn ba đại sự sẽ sinh ra trong thời gian 10 năm tới. Đó là, việc thứ nhất, Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Việc thứ hai, tai họa lớn trong các dự ngôn phương Đông và phương Tây. Việc thứ ba, thánh nhân trong dự ngôn phương Đông và phương Tây xuất thế cứu thế giới. Thực ra, dường như tất cả các dự ngôn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc đều miêu tả khi chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc sẽ có tai họa lớn chưa từng có giáng xuống thế giới và kéo dài nhiều năm. Thế giới đầy tai họa như dịch bệnh và chiến tranh loạn lạc, mức độ hủy diệt đối với sinh mệnh con người là vô cùng thảm khốc, cuối cùng là 10 người còn lại một. Đồng thời đó, tất cả dự ngôn liên quan này đều để lại một lối thoát. Trong tai họa lớn sẽ có một vị thánh nhân xuất thế tất cả những người tin theo và những người thiện lương đều được cứu vớt, từ đó bước vào một kỷ nguyên lịch sử hoàn toàn mới. Còn những người bị trừng phạt và đào thải chỉ là người không tin theo và người xấu. Cũng chính là nói, vận mệnh có thể thay đổi tùy theo sự lựa chọn của sinh mệnh. Nói tóm lại, căn cứ vào những miêu tả của các tiên tri phương Đông và phương Tây, thời khắc lịch sử dường như đang từng phút từng giây bước tới thời khắc cuối cùng – cũng là cao trào của vở kịch lớn lịch sử này. Trong giờ phút then chốt nhất, tất cả các sinh mệnh đều được an bài cho cơ duyên bình đẳng lựa chọn và quyết định vận mệnh của chính mình. Người xưa có lưu lại một câu nói có thể khiến mọi người được lợi ích lớn. Thà tin là có, chớ tin là không. Ở thời khắc then chốt của sinh mệnh này, hãy tĩnh tâm lại suy nghĩ, đối diện với thiện ác rõ ràng, đối diện với sự lựa chọn sinh tử còn có lý do gì nữa để mạo phạm thiên ý, lựa chọn mất đi sinh mệnh quý giá của mình. Video hôm nay xin tạm dừng ở đây. Chúng tôi rất hoan nghênh các bình luận của quý độc giả ở phần comment bên dưới. Nếu thấy video ý nghĩa, các bạn đừng quên nhấn like và lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ, Duyên Vạn Cổ xin chào và hẹn gặp lại.